làn da cháy nắng vai còn nhấp nhô buông đôi chân ông đạp qua bao phố phường giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn bữa cơm ngao chiếc ngao mới đến trường nước